thì hướng bên này hàng đá và hướng bên ờ, phía bên ờ, phải ăn tổ các bạn quên nhớ đối diện ăn tổ các bạn giờ mình sẽ phần theo đường này mình xuống chỗ cái dòng suối dòng suối mà mà là nguyên do đó do xưa ông núi ờ, đặt tên chùa là Dũng Tiền nữa các bạn nghe tiếng nước không và, vâng và vâng, thấy nước phun lên từ khe núi rất là dữ dội luôn như là một cái mặt nước đó đó dưới dưới cái này đó bạn thấy không xung quanh là toàn là đá rất là lớn luôn xung quanh mình rồi à. nhưng mà nên cái này chắc chắn là nó nó có thể ờ, con người do người uh, làm lên được Đấy, xung quanh toàn là đá lớn luôn thành đây chúng ta nước bọt khá là kỳ lạ luôn